chào tất cả anh em nhé hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 nhá đây là cái cách chơi để giúp cho tất cả anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua bịp luôn mang lại phần thắng cho mình anh em nhé đây chính là cái bộ đồ chơi nắp camera bầu cua anh em nhé đó nó sẽ giúp cho anh em đi đánh bầu cua chuẩn xác từng cm luôn anh em nhé và cái um, độ chính xác độ hiệu quả của nó thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ uh, chia sẻ cho anh em về cách chơi cách sử dụng của nó làm sao để cho anh em đi chơi đạt được cái hiệu quả cao nhất nhá đây đó anh em đi chơi anh em chỉ cần làm mang được cái cái nắp camera này vào trong các sân chơi các sòng sới là anh em đã giành được cái chiến thắng rồi anh em nhé em thấy không ạ cái nắp anh em thấy không nắp rất bình thường luôn nhá đúng không và anh em đi chơi thì nên là đi chơi hai người hoặc một người để được đây đây là cái ờ, để mình nhìn cái camera anh em nhé anh em có thể là đứng cách ờ, xa 3 đến 4 mét để anh em ờ, nhìn được cái quân hộp bầu cua đây ví dụ tôi bật lên này anh em thấy không ạ đây. đó nhìn rất rõ luôn anh em nhé tôi sẽ thử cho anh em vài tiếng để cho anh em xem đây anh em nhé anh em thấy không ạ chắc chắn chén này là sẽ có con ờ, cá với con nai đúng không anh em đây tôi mở luôn cho anh em này đó anh em thấy chính xác chưa hai hai la và một cá này anh em đây tiếp tục chén này có bầu và có lai anh em nhé rất chuẩn xác luôn này chỉ cần anh em mang được cái ờ, nắp camera này vào trong các uh, sân chơi các sòng sới anh em có thể đi uh, lắc tay cái anh em đi chơi đều ok hết anh em nhé vâng thì vừa rồi tôi cũng cho anh em xem được vài tiếng để cho anh em thấy cái hiệu quả và cái thấy độ chính xác của nó anh em nhé cái <clears throat> cái đồ chơi camera mới nhất hay hay không không này anh em đi chơi anh em ờ, anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua cho anh em xem và cảm nhận được cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với anh em đi ờ, đánh bầu cua đi chơi bầu cua bịp hay không thì cái độ ờ, nét của cái camera này nó dành cho anh em và cái độ ờ, hiệu quả cái độ chính xác của nó vâng thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi lắp camera bục cua mới nhất hay không hay không này bên tôi thì anh em và thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại tôi đã để trên màn hình anh em nhé cái video của tôi đến đây cũng đã kết thúc anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ anh em nhé thì đó thì anh em cứ um, muốn sử dụng sở hữu cái bộ đồ chơi nào bầu cua tài xỉu về và các loại à, bài lá thì à, anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại để tôi đã để trên màn hình và anh em có thể là kết bạn zalo tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé chào tất cả anh em